trong tình thuần hậu biển rộng trời cao và núi biết sông sâu từ trăm năm kết tinh làm nên chất rượu hồng đào nào xin uống với nhau